Xin chào các bác ạ Hôm nay em Tuyền xin giới thiệu với các bác một siêu phẩm đến từ Anh Quốc Một mẫu xe sedan hạng C nhưng giá lại chỉ ngang mỗi một chiếc xe sedan hạng B thôi Đó chính là chiếc xe MG5 đang đứng cạnh em đây à, Chiếc xe MG5 này có hai phiên bản Một phiên bản là tiêu chuẩn có giá là 523 triệu Và giá lăn bánh tại Hà Nội chỉ có 608 triệu thôi các bác Còn ở tỉnh thì rất là rẻ Có 579 triệu là các bác đã sở hữu được một chiếc xe sedan hạng C chính là chiếc MG5 này. Và ngoài ra với phiên bản cao cấp thì giá niêm yết của nó là 588 triệu. Với các bác ở Hà Nội thì các bác sẽ phải bỏ ra số tiền là 681 triệu để sở hữu chiếc xe sedan hạng C này. Và ở tỉnh thì các bác chỉ cần bỏ ra là 650 triệu thôi là các bác đã sở hữu được chiếc xe MG5 phiên bản cao cấp này rồi ạ. Đó. Chương trình khuyến mại thì hiện tại chiếc xe MG5 này đang được tặng là bảo hiểm thân vỏ 1 năm Camera hành trình và dán phim cách nhiệt nữa Ngoài ra cái chính sách giá bán này sẽ liên tục được cập nhật Nếu các bác quan tâm đến dòng xe MG5 này Vui lòng liên hệ với em Tuyền theo số điện thoại là 0971 957 388 các bác nhé Rồi. Hiện tại bên em đang có sẵn xe và đủ màu để giao ngay cho các bác Chiếc xe MG này có uh, ngoài cái màu vàng đứng cạnh em đây thì có sẽ có màu đỏ này, màu đen, màu trắng và màu xám nữa và hiện tại bên em đang có sẵn xe để lái thử Đây là chiếc xe lái thử bên em các bác nhé Nên các bác quan tâm thì em mời các bác qua MG Mỹ Đình Để xem xe và lái thử trải nghiệm thực tế cái dòng xe MG5 này còn bây giờ thì em muốn chia sẻ với các bác là những cái thông tin nổi bật, những cái chi tiết nổi bật của dòng MG5 này, mẫu xe thể thao, cá tính. Đó là cái phần đầu xe các bác sẽ thấy này. Đó. Cái cụm lưới tản nhiệt này thiết kế rất là đẹp luôn. Với lại uh, Trang bị là camera 360 ở phần trước xe này Cụm đèn led này Có chức năng tự động bật tắt đèn chiếu sáng các bác nhé Xi nhan cũng ở phía trên này luôn Còn bây giờ các bác sẽ thấy cái phần uh, Hông xe này các bác thấy Xe này sẽ được trang bị là răng 17 inch Đấy, Với lại uh, phay hai tông màu Trông rất là thể thao cá tính bốn bánh đều được trang bị là phanh đĩa cả các bạn đây với phiên bản cao cấp nó là 17 inch Còn đối với bản tiêu chuẩn thì nó sẽ là la răng 16 inch các bác nhé Gương chữ hậu thì các bác thấy là sẽ tích hợp chế độ ờ, xi nhan báo rẽ này Gập điện này, chỉnh điện này Ngoài ra thì có thêm camera 360 toàn cảnh ở trên gương nữa Đó Cái khoảng sáng gầm của chiếc xe này thì nên đến là 138mm Đó. Đây là mẫu xe thể thao nên gầm của nó là chỉ tương đối thôi Còn rất nhiều cái xe nó lên tới 150-170mm Thì ờ, Mẫu xe này thì ờ, khoảng sáng gập của nó là 138mm thì nó sẽ ổn định thân xe hơn rất là nhiều, không bị trong chành. Đó là cái đặc điểm nổi bật của cái mẫu sedan gầm thấp. Thiết kế thì trông rất là thể thao này và nó không bị lỗi thời, trường tồn với thời gian các bạn. Về cái phần ờ, đuôi xe này các bạn thấy đây, nó vuốt từ trước sang sau thành liền mạch và cái cốp của chiếc xe này cũng rất là rộng lên đến 410 lít các bác nhá 410 lít bạn quay giúp mình phần ờ, đuôi xe đây Đó. cốp rất là rộng này các bác thấy không và cụm đèn hậu này cũng là đèn led các bác nhé với đằng sau xe này sẽ có ba cảm biến phía sau này và camera 360 toàn cảnh hỗ trợ các bác lùi đỗ xe rất là an toàn đặc biệt là với ờ, cảm biến này thì nó sẽ giúp các bác là cảnh báo ờ, va chạm phía sau này hỗ trợ các bác chuyển làn này rồi là cảnh báo để mù này cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi đó là các chức năng mà cái xe này ở phần đuôi xe này kết hợp với lại cảm biến và camera hỗ trợ các bác đó. rất an toàn luôn à, bạn quay giúp mình phần nội thất để cho mọi người thấy nhá đây nội thất của bên trong chiếc xe MG5 này Rồi, kích thước của cái xe MG này cái phần chiều ngang của nó lên đến 1m85 Do vậy là chiếc xe này rất là rộng rãi và thoải mái Bây giờ em sẽ ngồi lên cho các bác xem Đây Cảm giác khi ngồi chiếc xe này rất là thoải mái luôn ờ, Rộng và thoáng Và xe này thì được trang bị là 6 túi khí các bác nhé Với lại um, nội thất là tông màu là đen Đấy, Trong chiếc xe rất là sang trọng Kết hợp với các họa tiết này Rồi vân kim cương này Các bạn thấy không trông rất là sang và thể thao vô lăng trợ lực này có 3 chế độ lái các bác nhá điều hòa thì chiếc xe này ngoài cái chức năng điều hòa tự động thì nó có thêm cái chức năng là lọc mịn không khí nữa lọc bụi mịn đấy rất là đảm bảo cho sức khỏe màn hình thì uh, giải trí là màn hình 10 inch tích hợp Apple Car và Android Auto, kết hợp với lại 6 loa nữa cho ra âm thanh rất là sống động luôn đấy còn màn hình kỹ thuật số bạn quay giúp mình cái màn hình kỹ thuật số này là 7 inch Đấy, có giờ lập ảo này trông rất là đẹp thể thao trang bị thêm là có phanh tay điện tử và auto hold này Đấy, bạn nhé quay giúp mình nhá xe này có trang bị thêm cửa sổ trời với bản cao cấp này các bác nhé Đây, cửa sổ trời này Đấy, bạn quay giúp mình Đó. với bản uh, tiêu chuẩn nó sẽ không có cửa sổ trời đâu ạ rồi về uh, vận hành thì chiếc xe này uh, trang bị là động cơ 1.5 lít này cho ra công suất lên đến 112 mã lực và kết hợp với hộp số vô cấp nữa thì giúp chiếc xe vận hành rất là mượt mà và êm ái. Đây là em muốn giới thiệu với các bác về những cái ờ, đặc điểm nổi bật và những cái đáng chú ý của dòng xe MG5 này. Thì nếu bác nếu các bác quan tâm, vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại ở trong video ạ. Còn bây giờ em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.